ơi hãy đến ẩm thực hưng ba ba nhiều cái hay và bây giờ là khám phá con lợn này cái kêu không giòn này này xem giòn không đấy không giòn này liên tục nhá không làm ra con cái đuôi này rồi nó xẻo ra cái đuôi không cái này nó kêu không giòn quét trông cái đuôi em không giòn đấy này đuôi này như này mà kêu không giòn đây tôi ăn này tôi ăn nó còn giòn này đây toàn cắt rất này mà kêu toàn ừ. con ăn chưa mà kêu toàn giật chắc là không giòn đâu có giòn không không giòn không giòn